Chào các bạn, mời các bạn đến thăm vườn ổi và táo của nhà Huyền Duy ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay là có đoàn của ờ, Tổng hội Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và câu lạc bộ trang trại huyện Gia Bình đến thăm vườn của ông Nguyễn Kim Duy. Thưa các bạn, đoàn đang đi ờ, vào thăm ờ, thăm vườn. Dạ thì mình nhiều rồi đấy cái này để để phục vụ tết à cái này không à, cái nào ổi ạ ổi ơi không ổi này thì cứ chín lên đầu là bán lên đấy à. nhưng mà ông à. bọc này thì làm sao biết chín được ôi biết chứ thế thì mới làm được vườn chứ bác <laughs> chính vì em nói như là nếu như thế này như, ở dưới này của em cái măng tây này nhá à. cứ tưởng thế này à, còn măng tây nữa ờ. nhưng cứ bình quân là 80 nghìn một ký à mà ừ. thu được bao nhiêu mỗi lần thu mỗi một nó thu em chỉ cần đến một hai cân thôi à. không cần nhiều một hai cân nên nếu, nếu như một hai cân mà đều đều thì cũng bón phân bón cái ruộng là làm sao hết đấy à. bón làm sao cho hết à. cây được đúng không à, đấy. đấy cái đấy cho nên lấy cái đấy để nuôi cái kia cây không cần tốt lắm táo ở bên trên nhưng mà ổi em vẫn thu ừ. bình thường táo ở trên ổi vẫn ở dưới ăn ngay tại vườn luôn ăn luôn không có phải suy nghĩ về cái cái cái cái, cái bảo quản bảo cung gì cả thế cho nên cái hàng của em mà đưa ra ngoài chợ thì cái là cứ thế là ăn luôn đấy. chứ không phải đây đây là táo à, táo đỏ vàng đây đúng không đây là đỏ vàng thế còn à, cái táo ờ, kia đâu táo đài loan ngoài kia à. Đấy, những cái cây ngoài kia nhưng sang năm đến đây thì sẽ có cái vườn táo Đài Loan nếu như ừ. nói đứng đứng đầu ở cái đất này luôn ừ. dám khẳng định bắt đầu trồng nhưng sẽ khẳng định là sẽ có một cái vườn táo mà sang năm các bác cố gắng táo, táo Đài Loan quả nó to đúng không vâng nó to còn như đại táo nhỉ như táo đại đấy ừ. giống táo đại đây xong các bác đi núi này đi núi này sang đây thì là thì là không phải gì để bác nhìn xem cái quả bác vào trong bởi vì ờ, nó rất chi là thấp mình vào là là là không chui ra được đúng rồi bà đã cảnh báo rồi vào đó là nó nó cái là người đi bên này thoải mái hôm ra hợp đồng mua Vâng. <laughs> đây thưa các bạn đang đoàn đang đi vào thăm ờ, vườn táo đây. Dạ, ừ. Táo ờ, quả đây rất đều nhỉ. Vâng. Vâng, đây thưa các bạn. Nếu thu này phải thuê người à? Vâng, nói chung là nếu như là rộ quá vẫn là phải thuê người ngắt. Ừ. Hai người không ngắt khỏe. Quá đẹp. Đây. Đây ông đây ờ, ra đây ngắt ăn luôn à. Đây, thưa các bạn. Xít cả mặt đất. quả này ăn thích nhỉ. Ăn luôn, ăn luôn. Ừ. Trông thế này nhưng mà nếu ở phía dưới mình nhìn lên nó mới sai. Ở ngoài đây là lá nó che hết. À, đấy. Đấy. Đấy. Ngắt ăn ngay tại chỗ. Ừ. Đấy. Không có phải suy Đấy nhát lúc mấy quả kia kia đi. Mấy quả kia, kéo kéo mấy quả đấy. đây đây đấy mấy quả chín đấy con đấy. Đây, đây, đây. cái này lấy không gãy gãy để lấy cái này. Ừ. Để lấy cái này chặt. Đây mấy quả to ngay cạnh đấy. <laughs> đây đây đấy đối đối với quả này thì to khác gì gần gần giống táo đại gần táo đại đấy à. <laughs> ăn rất ngon ăn ngon hơn táo đại ngon à. hơn nhiều thơm à. đây à. ngon hơn nhiều à. ăn thơm ngon lắm à. hay nhỉ cái dụng cụ của <laughs> à, chế tạo ra đây đây rất là đơn giản cứ tự à. chế thôi để đỡ phải cái coi như thế là gì bởi vì cái bây giờ bản chất nó là nó rất nặng quả thế cho nên ừ. vít cái là gãy ngay à đúng rồi thế cho nên là đấy, hai quả này mặt này hai quả này cái mặt này đấy, đấy, đấy rồi đấy, một quả một quả xanh, xanh. không phải đi chợ gì cả ông ờ, ông duy ơi ông, ông ờ, xin phép ông là cho chúng tôi ờ, hỏi ông mấy tư vấn cho mấy cái câu về vườn táo này anh Thôi được rồi, cứ vâng. thoải mái thôi. Vâng ông ấy cho biết là cái cái vườn táo này của ông là ông trồng được được bao nhiêu năm rồi chỗ này là được thời gian là bao nhiêu lâu rồi có cáo ông là cái vườn táo này tôi trồng năm nay là năm thứ hai năm nay năm thứ hai mà Đúng cây rồi. to đấy cả đã là năm nay năm thứ hai à. bởi vì cái giống cây này là nó chỉ có như trồng năm cuối năm đến ờ, đầu năm đến cuối năm được thu ừ, đầu năm vâng. cuối năm được thu vâng. Vâng. thế thôi vâng. thế cái ờ, đấy là cái ý thứ nhất cái ý thứ hai là giống ông lấy từ đâu giống này thì thực ra mà nói là giống là chúng tôi đều phải làm lấy tự mình làm đấy vâng tức là cái nai ghép bây giờ có thể rằng mình trồng cái cái cái cái, cái cây thì cái cây hạt này thế nhưng đến lúc coi nó nên được rồi là mình phải ghép ghép mắt vào tóm cái giống lại này. là anh có thể nói rõ hơn gốc ghép là giống gì giống gốc ghép dư gốc của nó thì là táo dại gốc là táo dại vâng. còn mắt ghép là gì mắt ghép là mắt ghép táo đào vàng đào vàng và tự tay anh làm đúng rồi vâng cũng tại đây luôn vâng rồi cái thứ ba là trên một cái nền đất mà có thể nói là Cằn cỗi. Cằn cỗi như thế này. Không ai làm được. Tại sao lại ra được cái vườn táo nó sum xê như thế này? À, thì cái này bây giờ phải hỏi cái thứ nhất là như thế này này cái Cái thứ nhất tức là một anh phải nói đến anh muốn làm được một cái vườn tốt thì trước hết là phải cái cây giống tốt trước đã. Được rồi, cây giống à. rồi. Và cái thứ Đã, hai là rồi. cái phân bón. Đó. Và chăm sóc. Đấy. Bây giờ mình phải nói là bây giờ tức là mình phải tìm cái nguồn không, phân. Không, từ từ từ, sorry. Bí quyết của cái việc phân bón là thế nào? Tức là bí quyết của cái việc phân bón này. Có phải là nhiều phân? Không. Nhiều NPK, nhiều phân chuồng là tốt không? Không. Báo cáo với các anh như này. Cái phân chuồng chỉ bổ sung để xốp đất và giữ nước. Rồi, đấy là một dạng hữu cơ. Vâng. Cái vấn đề thứ hai, nghĩa là cái phân đạm đối với cái cây này thì lại hoàn toàn không cần không cần rồi vâng. mặc dù đạm là cái yếu tố Đúng dinh rồi. dưỡng quan trọng vâng nhưng lại tuyệt đối không cần đối với lại cây ăn quả thế thì nó cần cái gì cái này thì báo cáo các anh các anh chỉ cần dùng cái phân chuồng là một và cái vâng. phân sinic rồi tốt nhất là phải có nhé tức là tóm lại là phải có nếu anh muốn được ngon được không là anh phải có cái đấy thế thì cái vai trò của sinic ở đây là gì thế là cái vai trò của cái phân sinic gì báo cáo anh này thực ra mà nói là cái phân sinic này nó có cái tác dụng làm cho cái bộ rễ nó tốt nhé nó làm cho cái bộ rễ tốt cái bộ rễ có tốt được thì mới quay vận được hết tất cả các chất dinh dưỡng để nuôi nên nuôi nuôi cái quả đấy cái thứ nhất cái thứ hai cái phân nó có cái ưu việt của nó như thế này tức là có cái ưu việt của nó tức là đất hạn đấy các anh nhìn đó đúng không ạ đất hạn trắng đấy phải không ạ tôi không nói sai phải không ạ nhưng tại làm sao mà quả không bị bởi vì cái phân đó nó có cái tác dụng bón để cho nó giải được cái cái cái cái cái, cái khát nước của cái cây này đấy là nó nói về nôm na tôi nói về làm vườn thế còn cái khoa học thì tôi không không thể là nói được cái chuyện cái chữ của khoa học đó là như thế nào nhưng mà tôi cảm thấy là <laughs> bón cái phân đó tức là nó sẽ nếu như là cái thời điểm hạn tức là nó chịu rét chịu hạn tốt đấy đấy thì ừ. là nó sẽ có cái nhược điểm à, cái ưu điểm của nó rất tốt ở cái đấy à. cái thứ hai là cái phân đấy nói nếu như nói về tôi làm cũng tầm cỡ vào khoảng mười mấy năm nay rồi thì tôi thấy cái phân đấy như này ưu việt nó này ăn quả công bón cái cây đó vào kể cả đây bây giờ đây vào một vườn bên kia một vườn thế các có thể rằng ngắt luôn cái quả cây của vườn của tôi vào cái vườn bên kia không ông ăn thử các sẽ thấy ngay tôi đương ăn cái quả tại vườn của nhà ông vào vâng. cái thời điểm bắt đầu thu hoạch vâng. Ừ, tôi thấy ngọt vâng thế đây là khẳng định ngọt và thơm à, đây thế là khẳng định vâng thế cho nên và thứ rằng... hai tôi lại còn quan sát thêm là xung quanh cái vườn của ông xem có cái vỏ bao bì thuốc gì không thuốc thuốc trừ sâu trừ bệnh gì không tôi chưa phát hiện ra báo Viết cáo không có dấu ở đâu không báo cáo với ông là <laughs> thực ra nó là tôi không coi như là dùng các loại phân đạm đặc biệt là không rồi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là những cái hóa chất này khác là tôi không dùng thế cho nên rằng nếu Tức như là mọi... tóm lại là thuốc bảo vệ thực vật là anh không dùng đại khái Có. nếu như anh các anh khẳng định rằng là nếu cái thuốc bảo vệ thực vật tôi chưa nhìn thấy vỏ và không vâng, biết tức ông có là vỏ đâu. dùng ở cái giai đoạn những cái núc cây không có quả đấy chỉ để trị những cái con ấy thôi chứ còn núc anh đã có quả rồi mà đã gì rồi là tuyệt đối không dùng rồi thế cho nên hoa quả của tôi đưa cái đó là xuất thật vâng ừ. thế cho nên là cái hoa quả tôi đưa ra thị trường thì nói rằng là bà con mình rất tiến nhiệm ừ. đấy. nhưng đặc biệt là tôi mang ra bán thì bao nhiêu cũng hết ừ. đấy bởi vì rằng là thực ra mà nói rằng là cái cái bà con rất tiến nhiệm mà rất yêu quý mình bởi vì rằng cái chất lượng của mình rất tốt mình phải nói thế muốn hay không muốn thì đánh lừa mắt làm sao đánh lừa được mồm phải không ạ <laughs> thế cho nên cái cái mồm ăn là bà con mình sẽ nhưng mà cái quan trọng nữa quan trọng hơn nữa và vâng. là ông bán cái mắt cái cái cái cái mắt là không đánh mỡ cái mồm không đánh được cái mắt vâng. đúng rồi nhưng quan trọng nhất là cái nguồn gốc cái truy xuất nguồn gốc của anh ấy vâng. là nó rõ ràng nó vâng. rạch vâng đúng rồi chính xác vâng. Vâng. nó như thế vâng. và cái niềm tin của người tiêu dùng đối với anh nó là như vậy vâng. thế cho nên tôi nghĩ thế nào là rất quan trọng vâng. mà anh phải cố gắng anh duy trì cái chuyện vâng. đó vâng. đấy phải chăng là thương hiệu vâng. cái này là Ờ, có, phải là như là ý ông Ngọc nói như vậy thì là anh Duy ở đây đã tương đối đã duy trì được là vì ở hiện tại bây giờ là ông đang bán là chủ yếu là ở trong vườn thôi đúng không? Đúng rồi, bán tại vườn. Bán tại bán vườn thôi chứ không phải phải đem ra chợ. Không. Thế cho nên là bán tại vườn còn thiếu. Vâng, à. không đủ để bán. Tôi bán tại vườn nếu như thời điểm này là ổi tôi không đủ bán. À. Đấy, còn táo bắt đầu vào thu thì thực ra mà nói rằng tôi cũng chưa phải đi chợ dạ. mà cứ người ta cứ đến đấy một vài chục cân ăn đấy báo cáo với công thế chứ không phải là, là bảo là lấy bán chắc gì đâu còn tôi à, sau này có thể bán. xin lỗi ông chủ vườn nhé Vâng. Với cái à, gọi là cái um, cái chút hiểu biết của chúng tôi. Vâng. Về cái um, sử dụng phân bón thì tôi vâng. phải nói như này để cho anh thêm tin tưởng hơn. Vâng. Cây trồng thì đương nhiên nó phải cần dinh dưỡng. Vâng đúng rồi. Mà dinh dưỡng của chúng ta chủ yếu là gì? Những cái yếu tố chuyện rất quan trọng vâng. đối với dinh dưỡng của cây trồng là đạm này, nân vâng. này, kani. Vâng. Thế thì đạm nân kani ở đây nó vốn đã đã có ở trong sân chùa vâng. nhưng cái quan trọng nhất là cái đạm đơn cani đó rễ cây nó có hút được không vâng. cũng như động vật đấy nó rồi, phải ăn rồi. nó phải tiêu hóa vâng, được vâng, vâng, thế thì muốn ăn muốn tiêu hóa được ở đây cây trồng muốn hấp thu được những cái dinh dưỡng này nó nhờ một yếu tố rất quan trọng vâng. đó là yếu tố trung lượng của Sinic đúng rồi chuẩn ừ. chuẩn Sinic vâng. có điều kiện là giúp cho bộ rễ của cây cây trồng hấp thụ được các chất dinh dinh dưỡng vâng. cho nên đột phá ở đây ý, khi bộ, trên một cái nền phân chuồng đã bón vâng. phải có yếu tố sinh đúng rồi đúng rồi ừ. nhá vâng. đấy đấy mới có cơ sở khoa học vâng. nó là như thế bởi vì thực ra mà nói rằng cái này thực ra mà nói rằng báo cáo với các anh ấy này cái này tôi đã đúc kết mười mấy năm về cái chuyện về trồng cây rồi Thế cho nên rằng là kể cả tôi làm đến bây giờ mà nói tầm cỡ vào khoảng độ vài trăm cái nhà vườn mà tầm cỡ vào khoảng độ dăm bảy mười mẫu là chuyện bình thường. Vâng. Và cũng là gần như đến bây giờ mà tôi mà điện lại anh em là anh em có công có việc đến chơi hết, rất vui. Kể cả ở trong Tây Ninh cho đến Bình Thuận mà coi như này khác là là các anh vẫn cứ coi như là có điều kiện là ra chơi. Như vậy tóm lại ấy, là chúng tôi đến đây chúng tôi thấy rất quý. Vâng. Với anh là gì? Là anh là một chủ vườn vâng. với một kiến thức có thể nói là rất là thực tiễn à. từ trồng trọt này à. và thêm nữa à. là kinh doanh vì bản thân trước khi bước vào cái nghề trồng trọt này ông đã làm kinh doanh vâng. cho nên đây là một cái chuỗi khép kín vâng. có thể nói là tương đối hoàn chỉnh vâng. và chắc là với cái chuỗi khép kín tương đối hoàn chỉnh là anh sẽ phát triển cách bền bền vững và hiệu quả vâng bởi đúng thế đấy và bởi vì rằng tôi cũng làm cho rất tất cả các những nhà vườn lớn Hả? Vâng. đều gần như là đều là thành, thành công. công cả và đều thành công cả Thôi. thế cho nên rằng là anh em rất quý nhau à. thế cho nên giả sử như có công có việc gì cái là ới là anh em ra chơi ngay ừ. kể cả trong tây ninh cũng ra luôn và ba các anh thế nhưng mà đến phải nói rằng là mình trước hết là tôi vẫn đỏ bảo với bà con mình làm vườn như này anh muốn làm được vườn thì trước hết anh phải làm cho đúng và làm cho đủ và làm cho thật Đấy, thì ngược lại ra nói là bà con mình coi như là Ừ, sẽ coi như là đến với mình ngay thôi bởi vì cái ngon thì người ta phải đến còn trọng nhất là ngon rồi mà. trong người ta nghe tết, thành công ờ, cái dịp thành tết, công rồi thì dịp tết um, dương lịch mà dịp tết nguyên đán này à. trong gia đình có vài cân ăn này à? vâng, vâng ôi vâng. tuyệt vời em nói là quá tuyệt, tuyệt vời, và cái loại này với lại cái loại ngọt Ừ. Năm ngoái em không đủ bán loại này Tết không còn để đủ này bán. ngon hơn, thích ăn hơn là ngọt. Và bởi vì rằng uống rượu vào rồi, Đấy, uống rượu vào rồi là thích lắm. Thế cho nên là, là, là thế cho nên em đang bảo là tới đây thế từ này tết dương lịch có thu lại nhiều không vâng nói chung là cứ thu bình thường tết dương lịch này này rất chi là nhiều hôm nay còn có mấy còn tuần tuần nữa thôi bắt đầu thu đấy yeah, dạ, bắt đầu thu, liên tục bắt đầu thu đây đây em thu liên tục ship về nội có ship không thì về đâu em gọi ship bắt đầu em gọi ship tức là giả sử như là bởi vì các anh không phải ship bây giờ giả sử như anh ở hà nội anh ở ờ. chỗ nào anh chỉ đấy. cần nói em gửi xe cho thôi xe đấy ship về thôi và đóng hộp và gửi xe các anh đến nhà xe đến nơi xe mới đi thôi ừ, đúng rồi. thế thôi chứ còn ship thì đi cái quả điện đi biêu điện nó là rất khó đúng rồi thế cho nên đấy là nó nó là như thế giả sử như là đấy các bà Hà Nội cũng cứ thỉnh thoảng ăn nổi với ăn ấy bảo con đóng xốp. Ở đây là do cái cái cái, cái táo là nó thấp cho nên là chúng tôi không đi vào trong vườn táo được mà phải đứng ở phía bên ngoài này mới quan sát được bà chủ vườn bà nói là đừng có vào dại mà vào không ra vào được. không ra là đúng là mình không ra được vì nó thấp khó vào vào bây giờ khó lắm đây này các bạn này trông này cành nó sát tận đất la cà đà hết thế này rồi thì không thể vào được Đấy. một quả thì rất phân bố rất đều à, ông vọng ạ một quả thế này tầm như thế này là đã thu hoạch có khả năng là tương đối rộ vào cái tết dương lịch có cái phần nữa và hữu cơ mấy nữa là sẽ đưa Đây thưa các bạn là vườn táo à, đào vàng của ông Duy đây sai gãy hết cành các bạn đây đây thưa các bạn cành nào thì gãy phải chống hết mà gãy hết này, này. đấy các bạn đây táo đài loan nên mé đằng kia quả cũng như thế này nhưng mé kia còn gãy cả cây cơ à, thế à? đây cái này là phải tết giữa âm lịch âm lịch có. À, ừ. cái này bán hết cái kia thì sẽ đến cái này đúng rồi. Ừ. bán hết kia cái này cái này những cái này ưu việt của nó là chỉ có ngọt thôi ngọt ngọt sắc mát giòn ngọt ngọt giòn vâng chứ không coi như là có cái hơi chua chua mới thích nhưng cái kia nó khác cái kia thì em lại thích ăn hơn bởi vì tốt nhất là cái lúc mà uống rượu xong rồi thì thích biết nhất xài nó không uống lại kia là này vẫn thích hơn ờ, yên ăn cái quả khác yên ăn cái quả khác ngọt này nó ngọt nó mát đây đây là vườn ổi đúng không giống Đấy. Các đại thăm tiếc cả vườn ổi và đây là những cái, cái cành chiết đây đúng không? Chiết để bán giống đây. Đấy. mà những cành chiết này ấy, là ông đã thu rất nhiều tiêu, bữa à, nhiều nhiều ổi rồi đấy. Rồi. Xong rồi còn lại giờ là ông lại chiết. Cho tôi một cái bọc quả cái. Rồi, dạ, đây. Thực tế còn không đây. chín mà không chưa chín đây, đây. gần chín thôi mở thì để mà hái chứ không được rồi không sợ không sợ không sợ không sao cả không sao cả nhưng mà để quả chín thì tôi có nhìn thấy đâu đâu rồi đây cũng, tức là những quả này là có thể ăn được cả ăn được rồi vâng rồi. ăn được rồi có thể ăn được quả rồi đây đấy, đấy. có ý nghĩa đây đấy, đây trắng thế này cơ mà ừ. trắng vào đây sần cứ thế là ăn luôn được tại vì bóng rồi. bóng nó sạch. Bóng bọc sạch rồi. Vâng. Sỏi. Các bác là ăn luôn dám khẳng định. Thôi thôi thôi thôi cứ để đấy, để để để bỏ bỏ quả đấy, lấy cái quả đấy, lấy quả khác. không vấn đề gì cả Đây. Đây. Đấy. Ăn luôn tại chỗ không phải suy nghĩ gì cả. Hơi sất một tí đã, đã trông thấy trắng tinh Đấy. Được rồi. Đấy. Ừ. Rất giòn. Rất giòn. Mà. Vâng. Không những giòn mà còn ngon luôn nữa. Cái này kìa đấy sai lắm giòn và ngọt lắm đây, đây. quả cắt được rồi à đây, quả chưa được à? À, đấy quả đây vâng. đấy à, à. Cái quả là Đúng không? vâng cái những cái cái cái ờ, ổi này của ông duy là có thương hiệu lắm này thu bao nhiêu ờ, cân Tháng này có thu không có chứ mỗi một ngày cứ bình thường người ta đến người ta hái ăn là được vài chục vài chục cân ngon giòn cả một cái vùng đất mà người, người ta bỏ bỏ không vào đi ra lại chuyển sang nhanh rồi cây này của em được hơn một năm đấy, tức là năm là sau thu khi... được liên tục rồi đấy vâng. vâng. cứ 3 tháng một nữa 3 tháng một nữa một cây này là mỗi một lứa thì ông thu được độ bao nhiêu tức là cân? nếu như bình thường như một cây như thế này à, đây một cây như thế này như thế này thì cứ khoảng độ 3 tháng một lứa ừ. ừ nhưng mỗi một nứa của nếu như một cây như thế này thôi mỗi một nứa thu của nó cũng phải được tầm cỡ vào khoảng hai ba chục cân à, à, đấy là cái thời điểm mình thu à. còn bây giờ là những cái thời điểm vét cuối cùng này thì là đây bây giờ mình thu đằng này thì đằng này bây giờ nó lại ra quả rồi à, như vậy là... là có thể nói là cái hiệu quả à, cái hiệu quả kinh tế của cây ổi này cũng là rất cao nó là quá cao ờ, chưa ừ. một cây trồng nào bằng nó đâu ừ. kể à. cả cây bưởi cho đến tất cả các loại cây thì ừ. nó không có cây nào bằng nó ừ. ở đây ông nghĩ ra sau khi mà lấy quả xong ông lại chiết cành vâng, chiết cành xong khi nào mà lấy xong mà người ta cần người ta lấy quả được rồi nó lại cắt cành bán giống đấy. Vâng, vâng, đây lại, tôi chiết cành để giống. phục vụ các, bà con đấy. thế cho nên là, là, là những cái cành như thế có, này có rất nhiều nhà vườn ấy gọi à. điện cho công ty trong cái nó có quả ngay vâng, vâng. thế cho nên là, cứ cứ một cái cành như thế này là về trồng xuống là chỉ coi như thế là 6 tháng có được đưa quả thị trường đấy. Đấy là như thế rất chi là nhanh đây là cái cái khu này là gì còn cái khu bên kia này nó lại còn nhiều nữa à. ở đây là là là anh duy anh ấy đã cắt ông duy ông duy cắt hết cái cành này để họ hạ tán để cho nó không cao quá nó phát tỉa ra thì càng nhiều quả và nó ở tầm thấp đấy chứ cứ không để để nó cao vút lên đây này cái đây tất cả cành này đều được phải cắt đi rồi đấy anh đấy đây chứ không không để nó dài dài quá đấy. bởi vì đối với cây ăn quả thì cây gì là cây trèo lên hái là quả không ngon cứ phải nói với lại bà con mình ừ, ừ, thế. Ừ. nhưng cái đó này nó cũng chưa không chính xác lắm chính xác nếu với những cây ăn quả dài ngày kể cả cây mít em nói kể cả cây mít là cây cao ừ. thế nhưng nếu nhanh anh trèo lên anh ngắt những quả trên cùng ăn không ra cái gì cả cái cây mình phải làm sao làm những cây gì mà để khái là nó chi phí nó thấp anh nói lúc đấy có một cái câu rất chính xác à. tức là những loại cây này à. cần nước à. nhưng không phải là phải dùng những cái biện pháp đúng rồi quan trọng như tưới phun đúng rồi chính xác cầu kỳ để làm gì và vâng. bởi vì rằng ờ, đấy là đầu tư lãng phí ấy ừ. đấy. sáng hái rồi sáng cắt hết loạt rồi đấy, bởi vì cái này lấy... măng tây và tất cả các cây ông trồng đây là sen canh nhiều đúng không ừ. mùa từ dày á vâng. thì là chỉ có cắt vài hôm mới được một lần ừ. đấy mùa từ dày đây măng đây nhưng mà sáng cắt hết một loạt chợ rồi ừ. vì nó nó cứ cái này nó khoảng độ hai ba hôm nó có một lần Chứ nó lên cái cây cái này phải tưới nhiều. Ờ, ừ. À, cái cây măng nó bằng ngón tay cái ấy. Ừ. À. Nhưng nói đúng ra mà nói, nói cái oxy đây nè loại rau cao cấp đấy. Vâng, đúng rồi. ở trong những khách sạn năm Tức là đây đấy. cái cây này người ta gọi là cây cây rau của của của, của đại gia. Ờ, dưới vâng. cao cấp mà chỉ có khách sạn năm sao. Nhưng thực ra mà nói rằng cái cây này là cái cây nuôi được những cây này. À, em nói với các bác một câu rằng lý giải làm sao bây giờ em nói bác một câu này nhé ừ. tức là mình muốn làm để mà đủ tiền vào trong túi mà không phải hạn chế chi phí thì mình phải trồng cái cây gì ở dưới ờ. đúng không nếu như cứ bình thường bây giờ em nói với các anh một câu như thế này để đây đây là chia sẻ tức là nếu cái vườn ổi của em như này các anh cứ nghĩ đi tức là vườn ổi của em như thế này nhưng cứ bình thường như này mỗi hôm em cứ tính một cân một luống này thôi ừ. một cân này cũng 80 nghìn đó thế thì hai luống được hai cân được 160 nghìn thế 160 nghìn nếu như là anh đem ra mà anh mua phân bón thì anh tính 360 ngày nó có cũng không thể bón được hết của nó đúng không? Đúng rồi. Thế thì vậy chứ là bây giờ mình phải tính như này. Phân bón là phải lấy cái ở dưới có thể rằng nhưng có thể rằng anh trồng măng tây có thể ngày xưa em trồng cà chua anh không biết chua đang ngoài kia à, có em nói năm ngoái của em một khóm cà chua nó tầm cỡ vào khoảng gần 20 cân ừ. đấy một khóm đó ừ. thế thì em nói mà năm ngoái anh biết không 30 nghìn một ký thế mà 30 nghìn một cân cà chua của em mấy tấn cà chua thì phân bón làm sao hết được ạ à? đúng không ạ tức là lấy ờ, lấy cái cái phụ để nuôi cái chính đúng làm rồi. sao cái chính <coughs> cái chính ăn hết được vâng thế cho nên là không bao giờ hết thế cho nên okay. thực ra mà nói vâng, rằng vâng. là em chia sẻ với bà con mình như này anh làm cái gì đấy anh làm thế nhưng mà anh phải tính được rằng lấy cái ngắn nuôi cái giả ừ. tức là anh không phải bỏ tiền vốn nhé tức là phân bón anh không phải bỏ phải không thế thì vậy chứ anh bán được quả nào anh biết túi quả đấy rồi à, thưa thưa ông ngọc vâng à, cho chúng tôi à, xin hỏi ông một câu là khi ông đến thăm cái cái mô hình à, vườn cây của nhà ông Duy ở đây này thì cái cảm nhận và đánh giá của ông về cái cái cái mô hình này và cái vườn này nó như thế nào và cái con người của ông Duy ra sao? Trước hết thì chúng ta phải thấy là rất mừng ở một chỗ tư duy của một người nông dân à. trong một cái cơ chế hiện hành đã vượt qua tất cả những cái khó khăn để vươn lên làm kinh tế có hiệu quả à. và làm giàu cho chính bản thân mình à. nhưng muốn làm kinh tế có hiệu quả muốn làm giàu cho chính bản thân mình thì người nông dân nông dân đó đã biết khai thác vận dụng những cái kiến thức mình đã có à. và kể cả những kiến thức đang được phổ biến à. nhất là những tiến bộ về giống về phân bón về việc về việc và cái quy trình kỹ thuật sử dụng nó vâng. gắn rất mật thiết với thị trường mà người nông dân đã đã đang tiếp cận. Vâng. Đây là một cái mô hình tổng quan nó là như thế vâng. và hiệu quả bền vững. Vâng. Thế còn đột phá của ông Duy ở chỗ nào? Trước hết là phải khâu giống. Vâng. Tự ông làm ra. Đã nói giống cây ăn quả là phải giống ghép chuẩn chỉ vâng. ông ấy tự làm có nguồn gốc rõ ràng vâng. và có kỹ thuật bài bản vâng. nhé và lại được sử dụng trực tiếp trên cây đồng ruộng của mình vâng. cái thứ hai là sử dụng cái phân bón để tăng năng suất và tăng chất lượng của cây trồng đây là cả tăng năng suất và tăng chất lượng của cây vâng. cây trồng trên một cái nền đất có thể nói là rất xấu xí và nghèo dinh dưỡng như nền đất này vâng. Đấy thế thì cái đột phá trong sử dụng phân bón ở đây là gì là sử dụng cái phân bón Sinic à. kết hợp với một cái nguồn dinh dưỡng để đảm bảo vừa thứ nhất là đảm bảo dinh dưỡng cho cây trồng thứ hai là đảm bảo cải tạo đất và thứ ba nó phát triển một cách bền vâng. bền vững yếu tố Sinic đã giúp cho cây trồng hấp thụ được những cái yếu tố đa lượng trước hết là phục vụ cho sinh trưởng phát triển của cây trồng ừ. yếu tố trung lượng và vi lượng để đảm bảo cho chất lượng của quả quả wow. tôi chúc ông thành công vâng. vâng. à, thưa ông duy à, ông có thể là như ông Ngọc đã nói là ông đã sử dụng phân silic cho cái này thì vừa rồi là ông sử dụng phân bón silic Tân Phát cho cái cái cái cái vườn của nhà ông đã nhiều năm nay rồi thì ông ở đây ông chia sẻ cho bà bà con biết là cách dùng của ông đối với phân silic là những cái cây này là ông dùng liều lượng bao nhiêu và dùng vào những thời điểm nào để khi mà mọi người biết thì để chia sẻ cùng bà con làm giàu báo cáo với mẹ không hôm nay cũng là rất vinh dự à. được công quanh như là đến thăm thì cũng là chia sẻ với lại quanh như bà con mình về cái vì sao mà cái vườn cây nó được như vậy à. thì trước hết là mình phải nói là trước là cái giống và sau là cái phân vâng. và cái khoa học kỹ thuật thế thì bây giờ mình phải bây giờ nếu như các anh hỏi là một cái cây này anh bón là bao nhiêu cân thì thực ra mà nói một cái cây này cũng không đến là bao nhiêu cân à. thế một cái cây này bình thường nói anh chỉ bón đến 5 nạng là cùng thôi à. đúng không ạ năm nạng nhưng mà anh bón lần thứ nhất tức là nếu như sau khi cây khép tán anh có thể rằng bón 5 cho đến 7 nạng tùy theo cái khả năng của anh thế nhưng cái phân đấy anh bón nhiều cũng không thừa mà bón ít thì là thiếu thế thì anh cứ bón làm sao về tối đa nhất là phải 5 nạng một cây đối với lại cái cây khoảng độ trồng từ ba bốn tháng trở ra anh vâng. bón nếu như bón lần đầu tiên đấy à. là vâng. lượng phân bón đấy đấy nếu là cái bón. lượng bón phân bón Sinic nhá bón vâng. Sinic và còn những cái phân và còn cái phân chuồng và phân tổ hợp anh bắt buộc phải có mà nhưng mà anh bón một lần và thì thường thường nếu như một cái cây này nếu như đây bây giờ ví thử như một cây này đấy à. như một cây ổi như một cây này là thường xem. là tôi sẽ bón tầm cỡ vào nếu phân chuồng à. là một bao phân chuồng một bao phân trường và coi 25 như là cân hay là 30 cân hay 50 một cân. bao nó đấy bao đựng cám của gà nó chắc là chỉ 25 cân thôi 25 cân rồi vâng. 25 30 cân cộng với lại coi như vào khoảng 5 cho đến 7 lạng phân xinic rồi là bón sau, nót vâng sau khi coi như là vanh gốc ra rồi anh bón cái phân xinic xuống dưới rồi vâng. anh sẽ rắc coi anh nâng chùm lên cái phân xinic rồi và anh phủ phân chuồng lên và vun đất vào ừ. thế là xong rồi thế thì bây giờ quá trình một lần bón phân như thế thì anh sẽ thu được hai lượt quả đấy đấy chia sẻ như thế chứ cũng đừng bảo rằng anh bón như thế rằng nay anh tưới một chút phân nọ mai anh tưới một chút phân kia để làm gì không có không cần không cho nên rằng là cái lượng phân đó nó, nó sẽ duy trì được cho anh ra lên hai nước quả vâng. hai nước quả là vào 6 tháng đấy nhỉ? quả là và tương đương với thời gian là 6 tháng đấy. Vâng, vào tương đương 6 tháng đấy cái thứ nhất, cái thứ hai này như này. Cái thứ hai là trong cái thời hạn nếu như thời hạn này, hạn này ừ. thì có thể anh dùng cái phân khói. Tức là cái phân sinic khói mà nó cái cái túi là ờ, phun ờ, đấy để, phun, vào. Vâng. Ờ, tức là phun vào thì phun thì phun toàn bộ cả hòa nước phun. hòa ra nước và vâng, phun phun chơi hòa phun phun ướt luôn cả cây đi không Rồi, vâng, sao cả okay. vâng riêng về cái này kể cả anh phun ướt cây cũng không ảnh hưởng gì cả càng tốt thôi ừ. thế cho nên nếu như không hết nó sẽ rỏi xuống đất thì nó vẫn là đất mà ừ. thế cho nên rằng là cái cái đấy nó có yếu tố nó có quan trọng tức là nó dài hạn Đấy, tức là hạn hạn không tưới được nhưng mà nó cây lá nó cũng tốt đây có cái ý quan trọng thôi xin lỗi anh nhé vâng. ý quan trọng ấy là Sinic nó không những là giúp cho cây trồng hấp thụ được dinh dưỡng vâng. cần thiết cho cây trồng vâng. nhưng mà từ cái hấp thụ dinh dưỡng cho cây trồng đó nó làm tăng cái sức đề kháng cho cây trồng vâng. tức tăng sức đề kháng đấy tức là tăng cái khả năng chống chịu cho cây đúng rồi vâng. cây trồng và vâng. như dạ. vậy là cây trồng càng hấp thụ được sinh dưỡng tốt đúng rồi đúng rồi vâng. đấy cái, đấy, cái ý vâng, nó, vâng, nó vâng, tổng vâng. hợp nó như thế vâng. ổi ngót Vâng. vâng, ổi ngọt, vâng, vâng. ổi ngọt giòn. Vâng, Đây hái trực tiếp từ cây này. Vâng, đúng vâng. rồi, hái luôn từ cây. <laughs> Thế cho nên rằng là thực ra là tôi chia sẻ với bà con mình là nếu như ai cần mà muốn làm vườn ừ. mà muốn làm vườn có hiệu quả mà đã bị thất cứ bại đến, nhiều rồi cứ đến gặp ông và Duy cứ đến gặp ông Nguyễn thích. Kim Di ừ. à, ông cho luôn cả à, địa chỉ và số điện thoại địa chỉ thì là cầu đào Nhân Thắng Gia Bình Bắc Linh à. Vâng. thế còn số điện thoại là 094 6677505 à. hoặc là 0945677505 à. Vâng. đấy thì tôi sẽ tư vấn cho bà con mình nhưng tốt nhất là mời bà con mình đến tận nơi để ăn thử à. và coi trải nghiệm xem có đúng hay không Vâng. Đấy, và tôi sẽ cung cấp cho cây giống 100% chúng tôi sẽ chịu bỏ ảnh cho cái cây giống 100%. Mà cần thiết ở đây học thêm một tuần. À vâng, vâng. gia đình coi như miễn phí. <laughs> vâng, xin cảm ơn các ông nhá. Vâng, vâng. Gia đình sẽ miễn phí toàn phần. Vâng, vâng. Đây <laughs> các bạn vừa đi ờ, thăm vườn của nhà ông ờ, Nguyễn Kim Duy và bà Đồng Thị Huyền thì đã thấy rằng là cùng với cả là anh Ngọc là phó chủ tịch ờ, hội phân bón Việt Nam và câu lạc bộ trang trại huyện Gia Bình thì các bạn thấy là cây rất là đẹp và ăn rất là ngon thế bây giờ để và ông Duy đã chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật chăm sóc bằng phân silic đối với các cây này rồi thì các bạn và cần về tư vấn về phân bón silic thì các bạn hãy liên hệ với Mít Thanh Tân số điện thoại của nó à, là 0904007066 hoặc 0914618969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì mời các bạn đăng ký kênh phân bón silic Tân Phát Bắc Giang một lần nữa là xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo.